Khám phá 5 cách làm trẻ hóa da mặt tự nhiên tại nhà hiệu quả Thật tuyệt vời, khi chỉ bằng những nguyên liệu tự nhiên đơn giản, dễ kiếm, bạn hoàn toàn có thể xóa bỏ những nếp nhăn lão hóa trên da, ngăn ngừa lão hóa và lấy lại làn da tươi trẻ. Khám phá ngay 5 cách làm trẻ hóa da mặt tự nhiên tại nhà ngay sau đây để cảm nhận những thay đổi bất ngờ từ chính làn da của bạn. Lão hóa là vấn đề mà bất cứ ai cũng phải đối mặt. Thời gian và sự lão hóa khiến da mặt bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn, da cũng dần mất đi sự đàn hồi, không còn săn chắc, trùng nhão và chảy xệ nhiều hơn, đặc biệt là ở những vùng như má, cổ. Sử dụng các loại mặt nạ tự nhiên đều đặn sẽ giúp giảm bớt quá trình lão hóa da, giúp da mềm mại và mịn màng hơn. 1. Cách làm trẻ hóa da mặt tự nhiên bằng mặt nạ từ bột yến mạch từ lâu, bột yến mạch đã trở thành nguyên liệu làm đẹp rất được lòng các chị em do có thể mang đến nhiều công dụng với làn da. Bột yến mạch lành tính, có tác dụng dưỡng ẩm, làm mềm da, đồng thời trị mụn dưỡng trắng, giảm nếp nhăn và thâm nám. Sử dụng bột yến mạch kết hợp với sữa tươi không đường sẽ là công thức trẻ hóa da mặt nhanh chóng, hiệu quả dành cho bạn. Cách thực hiện như sau. Bạn chuẩn bị bột yến mạch đã xay mịn, sữa tươi không đường. Trộn đều bột yến mạch với sữa tươi không đường để được một hỗn hợp sánh mịn, đồng nhất. Sau khi làm sạch da mặt để loại bỏ bụi bẩn và tế bào chết,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 Sau khoảng 20 phút thì rửa lại bằng nước sạch. Thực hiện 2 đến 3 lần mỗi tuần để có làn da trẻ trung mịn màng. Đánh giá 4 trên 10 do chỉ có thể tác động bên ngoài và bạn cần thực hiện kiên trì lâu dài mới có thể mang lại hiệu quả. 2. Trẻ hóa làn da hiệu quả bằng mặt nạ từ cà phê, nước cốt chanh và dầu ô liu. Ngày nay, các sản phẩm làm đẹp đã bắt đầu dùng cà phê như thành phần chính, nhất là các sản phẩm trợ thâm quầng dưới mắt. Tại sao cà phê lại được dùng trong việc duy trì sự trẻ hóa của làn da? Do cà phê có khả năng loại bỏ lượng máu dư thừa tích tụ dưới mắt và chống lão hóa. Dùng mặt nạ chứa bột cà phê sẽ tăng tính đàn hồi và giúp làn da trở nên sáng nhanh chóng. Công thức làm mặt nạ trẻ hóa làn da từ cà phê thực hiện như sau Trộn nửa chén bột cà phê xay vào 1 phần tư chén nước cốt chanh Thêm một thìa tinh dầu ô liu Tất cả trộn đều rồi đắp lên vùng da mặt Massage da trong vòng 5 phút để thư giãn tiếp 15 phút rồi rửa sạch mặt với nước ấm. Đánh giá 4 trên 10 3. Làm mặt nạ trẻ hóa làn da từ đu đủ và sữa tươi Đu đủ chín với lượng vitamin dồi dào cùng những dưỡng chất có trong sữa tươi có tác dụng làm da mặt căng mịn trắng sáng, giúp da săn chắc đồng thời giảm thâm nám hiệu quả. Bạn cần chuẩn bị đu đủ chín cùng sữa tươi không đường. Nghiền nhuyễn đu đủ chín với một lượng vừa đủ, sau đó trộn đều. Lưu ý bạn không nên cho quá nhiều sữa, tránh tình trạng hỗn hợp bị loãng không có độ bám trên da. Sau khi đã trộn đều hai nguyên liệu trên để được một hỗn hợp sánh mịn và đồng nhất, dùng hỗn hợp này đắp lên da mặt. Massage nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút rồi rửa lại bằng nước mát để xe khít lỗ chân lông. Với công thức này, bạn sử dụng 2 đến 3 lần mỗi tuần. Kiên trì thực hiện sẽ giúp trẻ hóa da mặt một cách tự nhiên. Đánh giá 4 trên 10. 4. Cách làm trẻ hóa da mặt với bột trà xanh và sữa non Mặt nạ từ bột trà xanh và sữa non cũng là một trong những cách làm trẻ hóa da mặt tự nhiên mà bạn không thể bỏ qua. Bột trà xanh từ lâu đã rất được lòng các chị em với tính chống oxy hóa cao, giàu vitamin và khoáng chất trà xanh, giúp giảm bớt nếp nhăn, giúp da săn chắc và đàn hồi hiệu quả. Trà xanh kết hợp với sữa non giúp cải thiện làn da xỉn màu chảy xệ rất hiệu quả. Cách thực hiện như sau, dùng bột trà xanh trộn cùng sữa non theo tỷ lệ 1-1 để được một hỗn hợp sánh mịn đồng nhất và có độ bám. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt, đặc biệt là các vùng da có nếp nhăn như trán, khóe mắt. Massage da mặt nhẹ nhàng để các dưỡng chất dễ dàng thẩm thấu vào da, sau đó rửa lại với nước lạnh. Thực hiện cách này đều đặn, bạn sẽ có được làn da sáng mịn, da mặt được trẻ hóa. 5. Phương pháp làm chảy và da mặt tự nhiên bằng mặt nạ mật ong và trứng gà Trứng gà và mật ong đều là những nguyên liệu làm đẹp quen thuộc với mỗi chị em Mặt nạ trứng gà và mật ong có tác dụng dưỡng ẩm, tăng độ đàn hồi cho da, chống lão hóa, làm chảy hóa làn da hiệu quả bạn hãy dùng lòng trắng trứng gà trộn đều với một thìa mật ong nguyên chất, có thể cho thêm vào hỗn hợp một vài giọt nước cốt chanh. Nước cốt chanh có tác dụng tẩy tế bào chết, làm sạch da, giúp hấp thu dưỡng chất hiệu quả. Dùng hỗn hợp này thoa đều lên da mặt, sau đó massage nhẹ nhàng trong khoảng 30 phút, sau đó rửa sạch lại bằng nước ấm để hết mùi tanh của trứng. Thực hiện công thức này 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ được cải thiện rõ rệt. Đánh giá 5 trên 10. Bạn vừa xem xong video khám phá 5 cách làm trẻ hóa da mặt tự nhiên tại nhà hiệu quả. Chuẩn bị một hộp sữa chua, một quả chanh, có ngay làn da trắng nõn như Ngọc Trinh chỉ sau lần đầu tiên thực hiện mà chẳng cần xài kem trộn. Không ít bạn gái đã chi một khoản tiền lớn để đến spa dưỡng trắng da hoặc mua mỹ phẩm đắt tiền cho đến kem trộn với mong muốn sở hữu làn da trắng hồng. Tuy nhiên, trên thị trường hiện nay có bán tràn lan các sản phẩm trôi nổi không rõ nguồn gốc, nếu không tìm hiểu kỹ sẽ phải gánh chịu những hậu quả khôn lường. Để giải quyết vấn đề này, bạn hãy tham khảo ngay công thức sau đây để có thể làm đẹp da từ sâu bên trong, vừa hiệu quả lại an toàn, lành tính không lo kích ứng. Chuẩn bị nguyên liệu: một hộp sữa chua không đường, một quả chanh tươi, một thìa canh mật ong nguyên chất. Chanh chứa nhiều vitamin C, axit citric giúp tẩy trắng da tự nhiên, đồng thời kích thích tế bào da mới sản sinh. Bên cạnh đó, sự kết hợp của sữa chua và mật ong sẽ bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cần thiết để làn da luôn mềm mịn và trắng hồng. Cách làm và sử dụng Cho sữa chua vào một chiếc bát nhỏ, vắt thêm nước cốt chanh và mật ong vào, rồi dùng thìa trộn đều thành hỗn hợp đồng nhất. Như vậy bạn đã có được hỗn hợp dưỡng trắng da mặt và toàn thân Trắng da mặt Rửa mặt với sữa rửa mặt và nước ấm Nếu có trang điểm thì tẩy trang kỹ để làn da được sạch sẽ và thông thoáng Lấy hỗn hợp sữa chua, chanh và mật ong đã thoa đều lên da mặt và cổ Dùng các ngón tay massage nhẹ nhàng để dưỡng chất thẩm thấu vào da và phát huy tác dụng Lưu hỗn hợp trên da khoảng 15 đến 20 phút thì rửa lại mặt với nước mát Thực hiện khoảng 2 đến 3 lần mỗi tuần, làn da sẽ trở nên càng mịn rõ rệt, da trắng sáng đồng thời giảm các vết thâm gió mụn. Trắng da toàn thân Tắm sạch với nước ấm, nếu có thời gian thì tẩy da chết bằng hỗn hợp đường nâu và mật ong để loại bỏ bụi bẩn bã nhờn. Lấy hỗn hợp đã chuẩn bị thoa đều lên khắp người, massage và trà kỹ những vùng da sẫm màu như khuỷu tay, đầu gối. Thư giãn trong khoảng 20 phút thì tắm lại với nước ấm, lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm. Lặp lại liệu trình này 3 lần mỗi tuần, chỉ cần kiên trì một thời gian, bạn sẽ có ngay làn da trắng sáng bất ngờ. Bạn vừa xem xong video, chuẩn bị một hộp sữa chua, một quả chanh, có ngay làn da trắng nõn như Ngọc Trinh chỉ sau lần đầu tiên thực hiện mà chẳng cần xài kem trộn. Mách bạn hai công thức tắm trắng tại nhà giúp bạn lên tông nhanh chóng. Hai công thức tắm trắng toàn thân chưa đến 10.000 đồng này sẽ phục hồi làn da thâm sạm của bạn. Công thức 1. Hỗn hợp chanh cộng mật ong cộng sữa chua cộng cà chua. Nguyên liệu cần chuẩn bị: chanh 2 quả, cà chua 1 quả to, mật ong 5 thìa cà phê, sữa chua không đường 1 hộp, một cái chén, dụng cụ bào vỏ chanh. Cách làm hỗn hợp: rửa chanh, bào lấy lớp vỏ chanh bên ngoài, cho vào chén. Cà chua rửa sạch, bỏ vỏ, xay nhuyễn, vắt nước cốt chanh, đổ cà chua xay nhuyễn cùng mật ong, sữa chua, vỏ chanh bào nhỏ vào chén, khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Tắm sạch cơ thể với nước ấm để các lỗ chân lông được giãn nở. Thoa hỗn hợp lên trên da, lấy tay massage nhẹ nhàng trên da chừng 20 phút để hỗn hợp ngấm sâu vào trong các tế bào. Đợi đến khi hỗn hợp khô lại thì tắm lại với nước lạnh. Lau khô người và thoa kem dưỡng ẩm lên da để kết thúc quá trình. Lưu ý, nên áp dụng cách này 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Công thức 2. Tam trắng bằng lá tía tô. Nguyên liệu cần chuẩn bị: một nắm lá tía tô to. Cách làm: bạn nhặt cả lá và cành, rửa sạch rồi cho vào nồi nước đun to lửa. Đến khi sôi, đun riu riu chừng 15 phút nữa để dưỡng chất có trong tía tô ngấm vào nước. Đợi nguội bớt rồi dùng nước này để tắm. Áp dụng cách này 2 đến 3 lần một tuần để đạt hiệu quả tốt nhất. Một số lưu ý khi tắm trắng bằng tía tô. Để đạt hiệu quả cao, bạn nên tẩy da chết trước khi tắm. Bạn có thể sử dụng muối hoặc đường mịn, thoa đều lên da, ẩm để khiến da thanh khiết mịn màng. Để tránh kích ứng, dị ứng, nên thỉ nước lá tía tô vào mặt trong cánh tay trong vòng 15 phút trước khi tắm. Đun lần nào sử dụng hết nước lá tía tô lần đó, tránh để qua đêm vì các loại lá trong tự nhiên để qua đêm sẽ rất dễ bị hư hỏng gây ra vi khuẩn. Không nên lạm dụng quá 2 đến 3 lần một tuần, nếu không sẽ gây hại. Bạn vừa xem xong video, mách bạn hai công thức tắm trắng tại nhà giúp bạn lên tông nhanh chóng. Chanh có rất nhiều công dụng làm đẹp đối với chị em phụ nữ, nhưng khi đông đá thì hiệu quả tăng lên nhiều lần. Thành phần của chanh chứa nhiều vitamin C, axit citric giúp loại bỏ hết vi khuẩn có hại, làm da được sạch sâu, đánh bay mụn hiệu quả. Vỏ chanh chứa pectin, beta-CA, hợp chất tavonon giúp làm trắng da hiệu quả. Thế nhưng khi cho chanh vào tủ đá đông lạnh thì công dụng của chanh còn tăng lên gấp nhiều lần. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị 500g chanh tươi Khay đá Cách làm Chanh sau khi mua về bạn nên rửa sạch dưới vòi nước, rồi ngâm tiếp vào trong dung dịch nước muối pha loãng chừng 10 đến 15 phút. Cho chanh vào trong khay đá rồi dùng túi ly lông bọc thực phẩm trùm kín, để trong ngăn đá. Để như vậy chừng 5 đến 6 tiếng đến khi chanh đông thành đá thì bạn có thể sử dụng. Cách sử dụng Cách 1. Dùng chanh để ăn Lấy dụng cụ bào nhỏ, cả quả chanh, rồi trộn chanh, đá bào vào sinh tố hoặc các món salad để ăn trực tiếp. Mỗi tuần các bạn hãy chăm chỉ ăn từ 2 đến 3 quả chanh đông lạnh để có thể trẻ hóa cơ thể và chống lão hóa về lâu dài. Cách 2. Đắp mặt nạ chanh đông lạnh Dùng dụng cụ bào lấy hai thìa chanh đông lạnh rồi trộn với một thìa mật ong nguyên chất cộng hai thìa sữa chua không đường, khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn, rồi thoa lên mặt một lớp hỗn hợp chanh cộng sữa chua, rồi massage nhẹ nhàng để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 30 phút rồi rửa lại bằng nước lạnh. Áp dụng công thức này 2 đến 3 lần một tuần. Sau 2 tuần bạn sẽ giảm thiểu được tình trạng mụn nhọt, sẹo thâm và làm trắng da nhanh chóng. Chúc các bạn thành công! Vừa tắm trắng lại sấy khít lỗ chân lông hiệu quả chỉ với lon bia 10.000 đồng. Biết hết những công dụng này của bia, bạn sẽ chạy ngay đi mua chúng về và áp dụng đấy. Không chỉ là một thức uống giải khát được các anh chồng ưa chuộng, bia cũng là thứ mỹ phẩm được các chị em bỏ túi đấy. Bia chứa rất nhiều vitamin B, vitamin C, E, kali, sắt, có khả năng kháng khuẩn, trị mụn, đồng thời sẽ khít lỗ chân lông. Đặc biệt khi chúng kết hợp với dưa chuột, chanh và vitamin E sẽ có ngay hỗn hợp dưỡng da vừa rẻ lại an toàn, hiệu quả. Cũng có thể dùng bia để tắm trắng toàn thân nữa đấy. Hãy áp dụng ngay công thức dưới đây nhé. 1. Công thức trị mụn từ bia Nguyên liệu cần chuẩn bị một thìa canh bia, 1 phần 2 quả dưa chuột, một lòng trắng trứng, một thìa cà phê mật ong. Cách làm Dưa chuột sau khi mua về đem rửa sạch với nước rồi gọt bỏ vỏ, thái thành những miếng nhỏ cho vào máy xay xay nhuyễn, lọc bỏ đi phần bã chỉ thu phần nước ép. Cho nước ép dưa chuột, bia, dầu dừa và mật ong vào bát, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Sau khi vệ sinh mặt sạch sẽ, bạn thoa hỗn hợp lên trên da mặt, rồi massage nhẹ nhàng, đặc biệt massage kỹ những vùng bị mụn để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào, loại cặn bẩn và bã nhờn sâu trong lỗ chân lông. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 25 phút đến khi mặt nạ khô lại, rồi rửa lại mặt với nước. Dùng viên đá lạnh trà nhẹ lên da mặt để xe khít lỗ chân lông, rồi dùng chút nước hoa hồng để kết thúc quá trình. 2. Công thức làm trắng da mặt với bia Nguyên liệu cần chuẩn bị một quả chanh, một chén bia, 1 phần 3 hộp sữa chua không đường. Cách làm Cho các nguyên liệu trên vào bát, rồi khuấy đều đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng sau khi vệ sinh da mặt sạch sẽ, bạn thoa hỗn hợp lên mặt, rồi dùng tay massage nhẹ nhàng chừng 2 đến 3 phút để hỗn hợp thấm sâu vào các tế bào. Lưu lại hỗn hợp trên da chừng 20 phút rồi rửa sạch lại bằng nước. Áp dụng công thức này mỗi tuần 3 lần vào các buổi tối. Sau 2 tuần bạn sẽ thấy da hồng hào, sáng mịn, trắng sáng hơn, các vết sạm đen, nếp nhăn đều mờ dần. 3. Công thức dưỡng trắng da toàn thân với bia Nguyên liệu cần chuẩn bị 1 phần 2 lon bia, một quả trứng gà, một quả chanh tươi, một thìa cà phê muối, bát và thìa. Cách làm Đập trứng gà ra bát rồi khuấy đều, sao cho lòng trắng và lòng đỏ hòa tan với nhau. Rồi đổ bia, nước cốt chanh vào bát, khuấy đều cho đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất. Cách sử dụng Vệ sinh cơ thể bằng sữa tắm, dùng bông tắm trà nhẹ nhàng lên da để lấy đi tế bào chết trên da, sau đó lau khô cơ thể bằng khăn mềm